Xin chào, ở trong video này tôi hướng dẫn bạn là cách đăng ký phần mềm Cashbon. Đầu tiên là chị hãy truy cập vào chương trình của mình này, sau đó chị mình gõ cho tôi là cái đường đường link tên là tabi này chấm .edu bạn nhé, chấm .edu chấm .vn edu này, chấm .vn gạch chéo bạn nhé, gạch chéo này có chữ ghét bạn nhé, sau đó bấm enter giúp tôi. Rồi sau đó là anh chị em mình bấm vào phần uh, sign up free này để chúng ta đăng ký bạn nhé. Rồi bạn nhập họ tên full name của chúng tôi nhé full name giữ tôi ghi là khuyến đi theo đi ok email thì bạn nhập email của mình vào bạn nhé nhập email vào để tôi copy tôi copy email này đó từ giá vào đây rồi đây là cái mèo của tôi này rồi cái phần password vào nhé password này các bạn chú ý này nó báo như sau này là sử dụng ít nhất là gì là 8 ký tự vào nhé Đấy, 8 ký tự này và có số này có chữ in hoa này chữ thường vậy nhé và có ký tự đặc biệt là a cộng a móc rồi tôi sẽ nhập một cái à, mật khẩu đây bạn nhé chữ hoa trước này sau đó các bạn bấm vào phần tạo tài khoản bấm vào phần vào đây tôi biết cao này và sau đó phần mềm báo như sau này là chúng tôi đã gửi cho bạn một cái đường link kích hoạt tới email này rồi tôi vào email này bấm thư vào ra đây hộp thư đây đó mình bấm đây này và sau đó mình bấm phần active mà cao này để mình kích hoạt cái gì cái tài khoản đấy nhé và sau đó chúng ta sẽ điền thông tin như sau này đầu tiên là ở phần phần in đêm là nó bảo là công ty gọi tên gì mình đặt tên bất kỳ vậy nhá khuyến thì thái bình rồi nước việt nam này địa chỉ ở đâu à, tôi ghi là hồ chí minh như vậy nhá đó, hồ chí minh rồi mã zip code mã zip code thì các bạn vào vào cái phần là mã bill chính vn cho tôi mã này bưu này chính này vn bên này rồi các bạn ở chỗ nào các bạn gõ cho tôi nhé tôi ở thủ đức này hiệp Bình Phước chẳng hạn này đó tôi ở hiệp Bình Phước Thủ Đức enter này đây 71314 tôi, tôi copy mã zip này copy kết quả chuyển vào đây này và tôi dán ở đây bạn nhé địa chỉ với Hồ Chí Minh ở ờ, city là Hồ Chí Minh luôn rồi ghi là đây là Hồ Chí Minh luôn bạn Hồ Chí Minh luôn này rồi số điện thoại kỹ hoạt bấm select tab này đấy xếp lại các bạn nhé ok và bây giờ tôi sẽ bấm vâng vào hàng là chữ màu xanh ở hàng cuối các bạn nhé bấm vào đây này I prefer này, bấm vào đây này để chuyển vào giao diện các bạn nhé rồi nó sẽ chuyển giao diện uh, phần mềm Excel này à, tiếp theo này đây thì là bây giờ giao diện của nó đang, đang là gì đang là tiếng Anh đúng không thì bây giờ tôi muốn chuyển tiếng Việt đi đấy tuyệt chuyển tiếng Việt tôi kéo xuống đây này ở phần góc cuối cùng bạn thấy chưa ở phần góc cuối cùng đây tắt đi bạn ạ tắt đi này à, ở phần góc cuối cùng này nó có tiếng Anh nhé bạn nhé đây bấm lại ngôn ngữ này đó tôi sẽ chọn là ngôn ngữ tiếng Việt đây tiếng Việt đây để cho sử dụng tiếng Việt nó dễ bạn nhé đó và để sử dụng nhiều tính năng tiện ích ở trong phần mềm này thì anh chị em mình là gì chúng ta sẽ nâng cấp cái phần mềm này lên bạn nhé là chị bấm vào phần nâng cấp này này rồi thông thường là anh chị mình sẽ chọn tôi gói cơ bản trước này gói này gói gửi email này gói gửi email này đối với một kỳ contact nhé là 19 đô một tháng đó, hoặc hai điểm rưỡi là gì hai triệu đô một tháng thì anh chị chọn là gì gói một nghìn con tách trước bạn nhé là chúng ta gì là một triệu đô một tháng nếu anh như anh chị em mình đăng ký hàng tháng ấy, thì mỗi tháng nó, nó sẽ trừ cho anh chị em mình là 19 đô còn nếu đăng đăng ký một năm này thì trung bình một tháng là phải 15,58 đô còn đăng ký hai năm một này là 13 đô ví dụ vậy đó thì anh chị mình có thể là gì? chọn một năm luôn được nhé bạn nhé đó là nó sẽ rẻ hơn còn nếu chọn hàng tháng thì là gì nó hơn nhau mất uh, à, 4 đô này 4 đô cũng khá tiền đúng không trăm nghìn thì chị có thể chọn gì chọn bên hàng tháng chúng tôi này sau đó chị mới bấm phần upgrade này để update các bạn nhé Rồi, tiếp theo là đến phần này là phần payment information là thông tin thanh toán này là là chị có thể thanh toán bằng thẻ credit card này là thẻ visa hoặc mastercard nhé đó hoặc là tài khoản paypal nếu anh chị em có rồi đầu tiên là phần card number là một dãy chữ số mặt trước có thẻ visa ví dụ là tôi có thẻ visa đây là anh chị nhập cho tôi là dãy số mặt trước đây bạn nhé đó sau đó mình sẽ nhập đây này tiếp theo là MMI là tháng và năm hết hạn nhé man như year đấy ví dụ đây là tháng tháng 10 2019 hết hạn rồi thì bạn nhớ này ví dụ bây giờ là tháng 3 đúng không tháng 3 2023 thì nếu như là tháng 2 2023 thì là không còn hạn nhé thì anh chị nhớ cái thẻ của anh chị nó phải gì nó nó phải còn hạn sử dụng CVV là ba chữ số gì ba chữ số mặt sau của thẻ đây là mã bảo mật các bạn nhé bạn nhập vào theo là gì là khạc holder name là tên trên thẻ thì anh chị ghi là gì họ tên không dấu ví dụ ở trên thẻ là đàm thị thủy này đúng không thì bạn nhớ là nhập họ tên không dấu chúng tôi nhé và sau đó là anh chị em mình gì kiểm tra lại số này số thẻ này rồi là tháng năm hết hạn này CVV và cái tên trên thẻ thế nào nhé hoặc nếu anh chị có tài khoản PayPal nhập PayPal vào đây đó sau đó anh chị mình bấm upgrade account trường sau là nếu như anh chị mình có tài khoản PayPal thì bạn có thể gì chọn là gì PayPal rồi sau đó anh chị mình bấm phần upgrade account này sau đó anh chị mình nhập cái email và số điện thoại là anh chị em mình đăng ký cái tài khoản PayPal email hoặc số điện thoại nhé sau đó bấm tiếp theo sau đó gì là nó sẽ thanh toán tự động nhé đó. và như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị mình cách chúng ta đăng ký cái phần mềm Westbond và chúng ta gì nâng cấp lên phiên bản trả phí để chúng ta sử dụng được nhiều tính năng pro tốt hơn và chị thấy đoạn video hay giá trị nhớ bấm đăng ký kênh tôi là phạm thanh bình và chúc bạn thành công xin chào hẹn các bạn ở trong video tiếp theo của tôi